từ đổ tràn này từ lúc ờ, từ là từ hôm đấy hôm nay mới được 7 hôm đúng không? 7 hôm rồi. Thế mà hôm bắt đầu từ hôm ờ, đầu đến hôm thứ hai có nghĩa là cả chân cả tay này dùng liên tục luôn đúng không? Đấy, trong hôm nay mới được có 7 hôm thế mà để xem được bao nhiêu giây bắt đầu mình dùng dùng dùng mẹ như thế mà bây giờ nó có dùng ra nữa thì nó cũng chỉ dùng ở cái cái cái cái ngón tay thôi như thế này là quá yên tâm luôn à. thế để xem là bác bảo được bao nhiêu giây nhá 10 giây chứ 10 <laughs> giây thế nào chị nó mình cười đây em bấm đồng hồ đồng hàng Hiền ơi mày xem mẹ mày mày bảo đoán được bao nhiêu giây à, à, bao nhiêu à, thời gian là cầm cái cốc nước như thế này mà chưa dùng nhá nào chị đoán được được bao nhiêu giây rồi đấy được 15 giây 15 giây 1 phút 22 giây rồi đây này đấy từ lúc bắt đầu chị chị cứ để im cứ kệ nó đấy để xem nó nó được bao nhiêu thời gian đấy đấy đồng hồ quay à, bấm giờ được mà, để xem đấy thấy chưa này mà chị chịu khó cứ làm theo lời em bảo nữa là yên tâm thấy chưa không hỏi ra em không hỏi đâu làm gì siêu mỏi cố tí nữa chứ nào cố rồi đấy đấy rồi đấy nhá đây 2 phút 15 giây mà chưa run đấy